mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyện em nó cũng ờ, được à, thôi chồng à, nuôi hai đứa con bây giờ thì cũng gả hết rồi bây giờ à, nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm để cho em mình à, kiếm thêm một mối tình à, theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được mỗi người có một cái hoàn cảnh ha à, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra nhiều khi à, già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa <laughs> xin à, cảm chương trình dạ, rồi cảm ơn chị cảm ơn chị mời nhà gái giới thiệu về mình dạ em tên là ngô thị kim nguyện năm nay 44 tuổi em hiện tại công tác và làm việc ở công ty mai linh ừ, em là nhân viên lái xe của mai linh em lái xe luôn hả dạ chị là ngô đặng hồng dân đó dạ. chị em mình cùng họ nguyện họ, hả họ ngô ít lắm á nguyện dạ. ước á hả em dạ dạ cho em à, gửi lời chào à, chị hồng dân và anh quyền linh và những người à, ngồi trong trường quay ngày hôm nay em đang dạ. sống ở thành phố hả dạ em đang sống ở mỹ tho luôn chị mỹ tho thành dạ. phố mỹ tho hả tiền giang dạ. tiền giang là quê... quê mình đó luôn hả dạ quê cùng anh luôn á rồi mời nhà trai dạ chào ông mai quyền linh với bà mai hồng vân dạ em chào dạ. chào bên nhà gái với bạn gái bên kia Tên uh, bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Anh là ờ, nhà ở đâu? Là nhà Vũng Tàu. Anh làm công việc gì? Thì buôn bán ở nhà, có tạp hóa, có uh, gara rửa xe với uh, bảo trì xe, xe hơi á. À. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì uh, có đi uh, vào bên uh, bảo vệ Nam Trung Bắc làm uh, bảo vệ. À, mình nói một chút xíu về cái à, điểm mạnh điểm yếu của mình đi em dạ điểm mạnh của em thì ờ, được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn dạ rồi ờ, em nấu ăn cũng được cũng giỏi dễ hòa đồng còn điểm yếu của em là nóng tánh có với em có cái cá tánh hơi nam tính bộc trực tí xíu thành ra nó hơi mạnh, dạ cá tánh mạnh phụ nữ thành ra nó hơi cũng cũng ừ, là cái em dở. lái xe lâu chưa em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị ờ à, vậy hả dạ. Ừ. vậy trước đó là mình làm gì dạ trước đó thì à, em ở nhà em à, nội trợ ừ. dạ rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe ừ. rồi cái mình lấy bằng lái hồi xưa em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi à. dạ tức là khi... giờ em cứ đi lái xe đâu cũng chạy có khách là chạy đúng không dạ anh quyền linh mà nói em chở về quê tiền giang là em lên em rước liền <laughs> à, anh trai tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó tại vì như này nhà thì à, làm thì thấy nó cũng buồn làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính được đi đúng không được đi đây đi đó đó dạ yeah. rồi sắp xếp công việc gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút à, tại vì có kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha ổn định tại gara mướn người làm rồi còn có rồi. kinh doanh gì nữa không anh ừ, nhà có có phòng trọ được nhiêu phòng anh 15 phòng nói chung là đi làm bảo vệ uh, uh, cho vui thôi thư giãn ra giãn tại vì bị sổ sửa quá này <laughs> sổ sửa anh là đường tình duyên anh sao anh đường tình duyên là như thế này là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi ừ. đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh uh, sàn thần á ừ. mẹ của ông bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá gặp một cái đối tượng khác á ừ. cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn cái ừ. người nhà phát hiện được cái sau về cũng có nói khuyên bàn nhưng mà thấy không được thì thôi với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm này nọ ta nghĩ vậy <laughs> anh là tức là một đứa con gái thôi hả đứa con trai bây giờ nó vẫn ở với anh không ở với mẹ nó rồi Tại... phòng trọ này kia với lại tiệm cái đó xe còn này. có bà già với có con em ờ, út ở nhà nữa rồi đó là sơ ý lý lịch tích ngang của nhà trai đó đường tình duyên vậy đó còn nhà gái sao nè dạ um, em thì ly hôn nay cũng khoảng 12 13 năm em được hai đứa con gái ừ. đứa lớn thì 24 tuổi đứa nhỏ 21 tuổi chung quy là em gả hết rồi giờ mình ở với ai bây giờ thì em cũng ở chung với uh, gia đình ba mẹ em vậy là hai người đang trống vắng em chào anh dạ chào sao phải quàng khăn vậy anh lạnh hả dạ không thì ờ, cho nó đúng theo cái tuổi tác mà già rồi rồi có chiếc khăn chiếc khăn gió ấm hả dạ. hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh dạ, nó, để ờ, nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi <laughs> đó, chứ giờ mà ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng ờ, đơn chiếc nữa người ta nói là đi ờ, người ta đi biển có đôi còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình mẹ rất là thích đi rồi hay coi chương trình không bỏ một cái nào hết nhưng mà bị bệnh tim á chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi cứ à. mở tivi cho con dạ rồi. bây giờ anh mong muốn ờ, cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn Thì đường bây giờ như thế này cũng lớn tuổi rồi chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là là còn núi này trong núi nọ còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm dắt dìu nhau nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ đỡ nhau chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có còn đi lại trong cái cái thời đang còn này thì cho nó thư giãn cho mình nhau một chút này đâu có kén chọn để làm gì hoặc là Vì đâu có chị ba nhau được rồi dạ, dạ đúng rồi chị biết rằng đã chấp nhận mình đã một lần rồi nha là nó một lần ngã là một lần bước dài bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này chứ còn không phải như tuổi trẻ mà để đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra à, đúng rồi đó rồi để em hỏi bên nhà gái nha hỏi bạn nữ nha em thấy sao nè nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh em thấy sao nè dạ theo như lời anh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó ừ. dạ còn em chỉ uh, nghe anh nói là hiện tại sống với uh, mẹ ừ. thì em không ngại gì hết nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa anh xử lý như thế nào rồi thôi. chút mình gặp mình hỏi anh luôn dạ ừ em ờ. đi với ai vậy dạ em đi với có một chị ờ, đồng nghiệp cũng uh, lái xe bên Mai Linh chung với em luôn chào em si Quyền Linh chào chị chào em si Hồng Dân chào em chào chị à, mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyện em nó cũng được à, thôi chồng à, nuôi hai đứa con bây giờ thì cũng gả hết rồi bây giờ à, nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm để cho em mình à, kiếm thêm một mối tình À, theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được mỗi người có một cái hoàn cảnh ha thì à, cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra nhiều khi à, già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa <laughs> xin cảm chương trình dạ, rồi cảm ơn chị cảm ơn chị thôi bây giờ mình mở mở rào đi cho hai bên gặp mặt ha đúng rồi rồi anh trai với uh, gái trò chuyện rồi mình quyết định nha mở rào tay bắt đầu mời anh từ có quà tặng dạ em cảm ơn anh em cũng có món quà Tại tặng ờ, đáng lý là có bông nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa không dạ. Em mở quà cho nó thiết thực bây giờ em mở dạ. ra xem anh tặng em cái gì nè rồi để ờ, cho vợ đi cái này là dầu thơm đôi già mình thì có ờ, quàng cho cái khăn để cho nó hợp hợp lệ với nhau ha ừ. Và bây giờ cái tạm thời như như vậy đi với lại uh, cho mượn những con tay cái uh, đeo cái chiếc nhẫn uh, kiểu cho vui uh, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì uh, thì nhớ ra được rồi à. dạ ừ, cảm ơn anh luôn vậy đó ngồi xuống nhanh gọn lẹ quá anh vẫn vừa không vậy vừa dạ vừa anh luôn rồi hai người trò chuyện rồi nhau bây đi giờ em uh, theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi rất là cân đôi rồi dạ. ha cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm là công việc thì dạ. tính ra cái cái điểm thì quá cao rồi tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu quá tốt rồi quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời ờ, để ràng buộc lại với nhau em chỉ có một cái vấn đề ờ, như vậy thôi tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu nhưng cái quan trọng nhất ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi anh xử lý như thế nào bây giờ anh nói cho em nghe thế này này cái chuyện mà con cái trong nhà cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết có đôi có bạn hết còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi ở với mẹ là xích mít này nọ mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa ví dụ như nè trong cái việc mâu thuẫn tại vì cái này thì thích tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết thì là chẳng hạn như nè có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại à, bạn này không cần biết là ai à, ai ờ, đúng hay là ai sai nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai không để cho đôi bên là biết được như thế nào nhưng mà giải quyết từng bên một là thể nói nói riêng mà cho được lòng bên kia được lòng đối phương cả hai bên luôn tức là anh phải dĩ hòa dĩ quyết cả đúng đôi rồi, bên cả đúng bên. không chứ không thể nhưng nào mà bây ở... giờ dạ xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi không có gì để mâu thuẫn cả không có gì để mà thuẫn này chỉ có ừ. chỉ cần biết quan điểm của anh thôi chứ còn không có đó. đó tức là anh sẽ, xử anh lý sẽ chỉ hòa di quý Đúng cả rồi. hai bên anh không đứng về bên anh nào sẽ cả mời em ờ, chị anh qua là bên đứng nói chuyện với chị ừ. anh mời mẹ qua bên nói chuyện xong anh đứng giữa giống như mình nha ờ, mình đi. xử lý mình nói nói chuyện mọi người xong cái mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi nhưng mà em ngại em nói đó. xong quay qua nói mẹ cũng ngại nói với em nhưng mà mẹ cũng biết rồi đó thôi nói chung là mình đứng ở giữa mình đừng cho ai biết gì hết á xử lý nhẹ nhàng đúng không anh không có em chỉ ngại nhất là sợ anh cái ờ, xử lý tự như anh quyền linh linh ờ, nói thì em đồng tình chỉ có lùi tới anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi à. À, bởi vì là mình lớn mình đủ giải quyết chuyện đó bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè anh ở vũng tàu đây ở đâu dạ em cùng quê anh đó Thì giang dạ. đó đó, đó, đó. đó. hẹn hò sao đó thì bây giờ những ngày lễ tết rồi này nọ thì thì gặp nhau nhiều hơn còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần ví dụ tùy thế tùy theo anh đi xe máy em còn công việc nữa anh không. đi phượt là có xe máy có xe bốn bánh này bốn bánh anh lái được không dạ được ui sao khỏe rồi hồi xưa còn trẻ đi đà lạt là sáng đi tối về luôn á làm giờ ơi bây giờ anh, anh, anh không có già đâu dạ. tự động anh cứ mặc định ờ, là anh già anh là còn làm bảo vệ nữa ờ. rồi á nhìn anh như vậy ai nói anh già tự nhiên anh quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi làm khác liền rồi đó thấy chưa khác liền đó mọi người thấy anh rõ ràng chưa chắc anh lớn hơn anh lớn hơn em một tuổi ờ chứ em giận không anh đừng bao giờ nhận là mình già ừ. chứ em không bao giờ em nhận em già em còn rất là đừng nói tôi già tôi minh mẫn già đâu trẻ cũng lên trẻ hơn 10 tuổi đó anh em 44 à, đúng dạ. không đó ừ. trẻ hơn anh 11 Rồi. tuổi đó đừng có bây giờ nè thôi bỏ qua chuyện đó bây giờ mình tiến tới anh nắm tay cô gái chút cho cảm nhận thế nào về tình yêu á đây bây giờ em anh... gái đứng dậy đi em gái có thể à, bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay đây thôi em gái hát bài tặng đi đó, dạ đó, dạ, dạ. dạ, vậy thôi nhu cầu của anh quyền linh chứ thật sự em hát thì ờ, không phải xảo trường mà này đỏn trường anh ơi em ca dở lắm vậy em hát uh, bản uh, nhỏ ơi đi dạ đúng rồi bài đó hay á dạ hát một câu thôi nha lần đầu lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông thẹn thùng ta hội nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu Ừ thì nhỏ chưa yêu Bây giờ yêu nhé nhỏ Nhỏ ơi Dạ Anh trai phải học bài này nhá Anh trai phải học bài này để nó để hát ừ, cho, cho bạn gái nha Tại vì à, lớn tuổi rồi phải cũng không Nữa lớn nữa Mà phải tự tin lên ha Còn trẻ ừ. chưa có già đâu Rồi ok Anh trai ngồi ghế đi anh trai Ngồi đây Ngồi đây đi em Đó hai người à, đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình nha yeah. Dạ. hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á thì là em phải làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi ảnh già rồi bỏ ngay cái cái suy nghĩ đó của ảnh về à, cái bài hát của nhạc sĩ nghệ sĩ dân trần hiếu á hát nha đừng nói tôi già tôi có già đâu dù tóc hai màu mặt mày vẫn cười tươi à đấy cho nó tự tự tin lên ra yeah. Dạ. có nhiều năng lượng cuộc sống hơn anh nha yeah. Dạ. để tay nút bấm đi anh chị anh thích là anh bấm luôn à, đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được à, đây có thể là một người bạn một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn ta bấm ha rồi anh chị đủ để có thể quyết định à, trái tim của mình nha bây giờ mình đếm nha một hai ba hết thời gian hay quá à, trời ơi chị nghe cái tiếng tặc của em chị mừng ghê luôn á nói thiệt luôn ừ chính thức à, anh chị đã hẹn hò với nhau à, thôi mình điện thoại mình lái xe xuống mỹ tho mình chơi thành phố mỹ tho lái dữ luôn nữa ừ, ông bên lái trước chứ thì đó lái Nên qua bây lái giờ lại xin phép uh, nói đôi lời cho uh, gia đình cho bà mẹ nhà với cho bên gia đình bên nhà gái biết là thôi bây giờ thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến ờ, sự việc để gặp lại hai ông mai bà mũi cho vui tại vì đưa thiệp mời là vui rồi đúng rồi đó. có thiệp mời vui rồi cảm ơn anh, chương trình dạ, dạ không anh còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy à. anh phải chứng tỏ bản lĩnh xin phép cô bạn này rồi xin phép ở nhà gia đình với lại ờ, xin phép bà hiền đây ờ, thì kỷ niệm tình đầu tiên <laughs> ông này có duyên lắm nè